bé nó tiếng Nhật ạ à? nhỏ xíu ạ nói tiếng Nhật à? ừ. à? à? nói tiếng Nhật quá quá trời quá đất luôn mọi người to có festival thì bọn mình quay cho mọi người xem nha 아 브라질 어 그러죠. 예, 코리안죠. 어, 그래요? 아, 브라질 오버 이. 예, 시리아요. 知ってる人知らない知らない見たことあるけど俺もあはい 中国你好吗你好你好え中国あベトナムフィリピン人は Cái n à n Hello. Sao ông này à, ở công ty mình à, hôm nay đi đến đây chơi. Đang Vinh, Vinh là trai mặt. Vinh này dạo này trai mặt lắm. Ý <laughs> cho tao gọi mày. Gọi đi. Ừ. ま私7番7番7番トウモロコシはいボア茶ボア茶じゃない ừ. cái cái này này này thấy à boa xạ boa xạ đây cái menu trà đây chỗ ừ. uh, uống trà ロコからから来ましたマロッコマロッコから来ましたはい đây là anh đến từ Maroc Maroc誰誰注文するかな。あ、トウモロコシ、あ、トウモロコシ。あ、はい、すみません。注文は何がいいですか。どどどどどなこないな。はい、失礼します。ほうじ茶ね。はい、間違いない。うん、いや。おお、うまい。すごいね。すみません。 じゃあ、được dạ, à, à, cam bay cả. À, mua. À, mà đã đấy. Một, hai, ba, vô. それしか知らない。好きなお茶を選んでください。ここ何番？六。cô giáo cô giáo cô giáo này hai mấy tuổi em? Không, Hàn Quốc. Yuzu-chan. あ高浜的な河原河原自動車はい仕事仕事自動車ね中蔵中蔵あ中蔵中蔵中蔵 あなたたちはステンレスの中華こちらは鉄の多分あそう熱いです熱い熱いそうあ千五百そうですね千五百千五百。同じ同じ同じこういう時にあの仕事は気持ちがいい気持ちいい、うんでも夏休みは大変ここの前の夏は暑かったねそうですね、あれは暑か暑かったよ間違いや 아직은 anh quay tí anh quay tí nha <laughs> phải làm mặt đẹp lên sao quay á tém tém lại đi rồi ok nha cảm ơn nha cứ nhìn cứ cứ Ủa, đang quay rồi <laughs> ờ, đang quay đang quay giơ tay giơ tay giơ tay đấy mà bọn em vẫn tưởng anh đang đang đang chụp cơ đây chồng đây chồng chị đây chồng chịはい、挨拶して。はい。剣道か、剣道。はい、剣道。今日ここで来て、こんにちは。 Konnichiwa. Dừng tay kudasai. Chú này mới trước một cảnh sát hỏi đúng không? Đúng đúng đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì xem tối hôm qua chị xem cái, cái à, video của em đưa lên YouTube thấy chú này. Đúng rồi. Lên sớm vậy. Không, ờ, ờ, thấy rồi lâu rồi nhưng mà giờ chị mới thấy à. Giờ đợi bữa mới thấy mặt chú ở đây nhìn nè bị hỏi ở đâu vậy bị bị hỏi ngay chỗ, chỗ ngay, ngay, ngay chỗ đây chị ngay ngay chỗ đây nè ngay chỗ cái cái thành nhỏ nhỏ nhỏ ngay chỗ đây nè Ủa, sao chị thấy công viên á công viên á ngay công viên á ngay công à, viên à, gì đấy dạ. bờ đê chỗ nào à, bờ, bờ đê nữa hả Ờ, có thấy cái bờ đê mà à, cái cái thành á cái cái cái bờ ngay chỗ cái thành á chị cái công viên á chị à vậy hả dạ, dạ. đi đi đâu rồi bị hỏi dạ bọn em đi đi quay phim và đi đi đi, đi, đi mua đồ á à, xong rồi à, hỏi Vì cái bác sáng cười vậy mà Nó không biết tờ Đúng bữa bữa bữa Vinh bị à, công an bắt chị chị coi gì thấy <laughs> Vinh cũng chị coi mà chị anh <laughs> này có vẻ sợ đúng không à, không biết tiếng Nhật á không rành á không nói được á cái cái ngại á ngại cái đứng đứng im du mà à, đúng rồi đúng rồi nghe thì có thể hiểu được nhưng không, không có nói lời được không nói lời được không có nói được không bùa không buộc miệng được dạ. ngay chỗ này là cái phòng karaoke mọi người ơi chỗ này à, tiếng tí nó hát nhưng mà mình không quay nhiều quay nhạc vô bị bản quyền á khu vực này là cái chỗ xăm mọi người chỗ xăm à, hình dáng đây hình xăm. bên này bên này có mấy cái chỗ hình xăm đây bên này có mấy hình xăm người đang dính à người dính à con người đang dính hello hello how's it going 声入るぜ五百じゃ僕は僕やるよえこれ声も入んのすごいいいですよあああ入ってんのそうそうそうそう h e l 少ないやのね。日本人。写真撮るか。写真撮る。いい写真撮って。オッケー。の。日本の方？そうそうどういい感じいい感じそう、かわいいよバイバイね cái gì nó kia hoa hồng đi cứu trai phải rất hoa hồng đấy ảnh ảnh là mạnh mẽ anh mới em mạnh mẽ em mạnh mẽ mạnh mẽ đúng em mạnh mẽ em mạnh mẽ cô em mạnh mẽ là biết rồi đó em biết cũng mạnh xăm mình đấy đấy anh ấy chuẩn bị bước vào giang hồ anh ấy chuẩn bị xăm mình à, mình mới chuyển nghề qua xăm mình nói chung là cái nghề này lương không cao nhưng mà cứ đam mê thôi anh ấy mới vào nghề ờ. nên chậm ướt quá trời ướt rồi đó mấy bạn ờ, anh ấy vỗ như giá bánh xe vậy đó bây giờ bán bánh xe ngày xưa mình làm bên nghề bán bánh xe bây giờ mình vỗ nè đấy trời vá lủng luôn này vỗ càng mạnh càng tốt đập nó, thôi nó càng dính nó, dính đó nó dính đó bé ờ, nó dính quá trời quá trời hấp dẫn ちょっと話して話していいよちょっと魅力を撮りたいからあのね、うん、お母さんはね最初にね来てねそれで、ね、bé nó tiếng nhật à nhỏ xíu à nói tiếng nhật nói tiếng nhật quá quá trời quá luôn mọi người quá trời rồi đó thấy không mọi người coi xem ờ, video là nói tiếng nhật khí thế không y e e s y e okay. Are you done? ただきますはい皆さんありがとうございましたはいそれでは皆さんバーティを楽しみましょうどうしましょう待ってちょっと待って。 mình là mình có kinh nghiệm ăn uh, mấy lần uống chết mẹ hết đũa rồi hết đũa rồi mẹ hết đũa bị cho nó hết đũa rồi hết đũa rồi anh em ơi cầm cầm đi chứ nữa đó bị người ta kết hết đũa rồi đứa bắt cắp không không lấy được đâu em không lấy là tên lấy không tay ạ được kia này cô đi về đi thế thôi một, một có gì mỗi người ăn một tí I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like